môn học về cơ thể người và vệ sinh. Vị trí của con người trong thiên nhiên. Người là động vật thuộc lớp thú. Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích xác định nhất. Môn học về cơ thể người và vệ sinh. Có tiếng nói và chữ viết. Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh. Cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường. Những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể. Phương pháp học tập môn cơ thể người và vệ sinh. Phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm môn học là kết hợp quan sát, thí nghiệm và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế cuộc sống. Qua bài học, học sinh rèn được các kỹ năng quan sát hình ảnh, phân tích mối quan hệ giữa các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.